Ờ, xin chào anh em nha, lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ số 68 Thì uh, trong cái video tuần này, uh, vẫn như thường lệ mà thôi, mình sẽ đưa tin và cũng như là uh, ngồi cùng anh em để chúng ta chia sẻ về thị trường Trong tuần qua nó đã diễn biến như thế nào Thì uh, tuần này uh, chủ yếu là nó sẽ có ba cái mục chính mà mình muốn chia sẻ cho anh em Và, và mình cho rằng là uh, bên lề cái sự kiện FTX uh, đã làm chúng ta đã khá là khủng hoảng rồi Thì uh, chúng ta còn một số điểm để chúng ta lưu ý rằng là sẽ còn có nhiều cái rủi ro đang tồn tại trên thị trường ngoài cái sự kiện FTX mà anh em cần phải chú ý đặc biệt là trong giai đoạn rất rất là nhạy cảm này ha anh em rồi như anh em thấy trên màn hình của mình đó thì hiện tại là giá của BTC là vẫn đang khá là chán đúng không anh em khi mà chúng ta đã liên tục dao động ở cái mức gọi là từ 16.000 cái biên độ của nó đó là từ 16 tới 17.000 mà thôi và dường như là thị trường vẫn đang khá là sốc đối với cái sự sụp đổ của FTX như mình đã đưa tin cho anh em từ tuần trước rồi đó rồi vậy thì cái mục đầu tiên thì mình sẽ điểm qua lại cho anh em một số Ờ, cái diễn biến chính của xoay xoay quanh cái sự kiện FTX trong tuần này tại vì là nhiều anh em vẫn cho rằng là à FTX sụp đổ rồi thì chắc chắn là um, cái đó mọi người cũng sẽ mau quên mà thôi nhưng mà đó là không hoa anh em nó sẽ còn rất nhiều cái dư chấn đằng sau nữa và đây được xem như là một cái hiệu ứng domino vậy anh em tức là FTX đã đổ sập rồi nhưng mà những cái hệ lụy của nó đem lại cho thị trường sau này thì mình nghĩ rằng nó cũng nó cũng sẽ còn rất là dài để chúng ta có thể hồi phục và chúng ta vẫn cần một số sự xác nhận của những cái quỹ rồi những cái thiệt hại mà do cái sự kiện FTX này gây, gây ra nữa thì những cái thiệt hại đó là như thế nào thì ờ, thì đầu tiên đó anh em cũng có thể dễ dàng nhận ra là chúng ta đầu tiên chúng ta hãy nói về những cái quỹ đầu tư đi những cái dự án đi thì ở đây đó đây chỉ là một số cái dự án mà có liên quan tới FTX mà có liên quan tới FTX mà thôi như là ở đây anh em thấy rằng là có những cái dự như là Sol nè, Oxy nè, tức là những cái hệ những cái đồng coin, những cái dự án mà thuộc hệ sinh thái của Sol đó thì ngoài ra đó thì vào tuần trước mình cũng đã đưa cho anh em là trong chuỗi hàng loạt những cái dự án mà em mà FTX đầu tư đó thì nó lên tới con số cả chục cả trăm cơ rất là nhiều đó đầu tiên đó là về dự án ha rồi tiếp theo nữa là về các quỹ đầu tư thì ở đây anh em có thể có thể thấy được rằng mình đã thống kê những cái quỹ đầu tư khá là nổi tiếng ở đây chúng ta có Paradigm một trong những cái quỹ đầu tư truyền thống khá là lớn của Mỹ ha rồi chúng ta có Chum Crypto đó một cái quỹ đầu tư và đồng thời cũng là một market maker khá là có tiếng trong crypto nữa và chúng ta cũng có những cái tên như sau như là Senokia nè, Multicoin nè và rất nhiều quỹ đầu tư khác họ đã thừa nhận rằng á là cái số tiền mà họ đầu tư về FTX á là hiện là dường như là về bằng không và, và những cái số tiền đó nó lên tới một cái con số mà rất là kinh khủng anh em cả hàng trăm triệu đô cơ thì anh em thấy là cái quy mô thiệt hại của nó rất là lớn rồi và tiếp theo nữa chúng ta cũng có những cái sàn bị liên đới bởi cái bởi cái sập đổ này và cái liên đới này đó là mặc dù là họ nói là họ không có tiếp xúc đối với bất kỳ tài sản nào của FTX hoặc là đồng token FTT đó nhưng mà trong tuần gần đây anh, anh em hãy để ý đầu tiên là chúng ta hãy nói về cái sàn crypto.com đi là họ đã bị uh, phanh phui một cái vụ gọi là họ chuyển nhầm cỡ khoảng là 450 triệu đô la bằng Ethereum á lên trên sàn Gate.io và sau đó họ còn bị phát hiện là chuyển 1 tỷ USDC lên sàn FTX nữa đó và sau đó là CEO của, của Crypto.com đó là ông phải lên để mà ông phỏng vấn để mà ông trình bày rằng là uh, à, grip, grip, grip.com vẫn có đủ thanh khoản để cho người dùng rút tiền chứ không chứ không vì những cái phớt đó mà crypto.com sẽ sập đổ như FTX và mới ngày hôm qua thôi chúng ta cũng có một cái sàn khác đó chính là sàn Gemini một cái sàn cũng có tiếng ở Mỹ và hai cái người thành lập cái sàn này là cặp anh em sinh đôi Winklevoss thì hai cái ông này cũng là một trong những cái tỷ phú giàu nhất ngành crypto à, trong năm 2022 này anh em ha thì cái sàn Gemini này đó thì vào cái tối cái tối ngày hôm qua thôi thì sàn Gemini này đó đã thông báo với người dùng là họ sẽ tạm dừng cái sản phẩm Gemini Earn của họ tại vì sao tại vì cái sản phẩm Gemini Earn của họ đó thì lại bị liên đới tới một cái ông ông này là ông Genesis Trading nè anh em đó thì cái ông Genesis Trading này đó ông nói rằng đó là ông sẽ tạm dừng cái việc cho phép khách hàng rút tiền đó nên vì thế thì sàn Gemini cái sản phẩm Gemini Earn của họ đó thì ông Genesis Trading này đóng vai trò là một cái là một cái bên đối tác để mà cung cấp thanh khoản cho các sản phẩm này nên là xem nên là sàn Gemini họ cũng đóng cái sản phẩm Gemini này luôn thì cái điều này đó nó đã gây một cái sự rất là hoảng loạn đối với người đối với các nhà đầu tư và họ cho rằng là sàn Gemini sẽ đóng sẽ trở thành một cái nạn nhân tiếp theo cùng với FTX và cái điều đó đó nó còn thậm tệ hơn nữa là người dùng sẽ nghĩ rằng là à chúng ta sắp sửa có một cái domino rồi đây không phải là một cái domino như Luna rồi kéo theo những cái tổ chức những cái công ty crypto đổ sập mà đây là một cái domino của tất cả các sàn nha anh em sàn FTX đổ đầu tiên và sau đó những sàn khác họ sẽ bị hệ lụy đó nhưng mà rất nhanh chóng sau đó thôi thì sàn Gemini đó tất cả dịch vụ của họ họ cũng bị đều đóng băng luôn nhưng mà chỉ khoảng một tiếng hai tiếng sau nếu mình nhớ không nhầm đó thì sàn Gemini này họ đã họ đã khôi phục lại tất cả rồi và họ đã nói rằng là người dùng cũng nên yên tâm tại vì chúng tôi sẽ không có vẫn còn đủ thanh khoản để cho người dùng rút tiền nhưng mà cái điểm đặc biệt á anh em chú ý á, là vào cái tối hôm đó thì chỉ trong 24 giờ khi mà Gemini xảy ra cái vụ này đó thì đã có 850 triệu đô tiền được rút ra khỏi sàn tức là 850 triệu đô đó bao gồm cả altcoin, bao gồm cả stablecoin, bao gồm cả ETH và Bitcoin luôn bị người dùng rút tiền ra khỏi sàn Gemini. Đó. Thì và tiếp theo nữa thì chúng ta cũng có những cái công ty mà họ đã bắt đầu họ để họ để đơn phá sản rồi như là về BlockFi, về họ về về Honor. Thì uh, cái điều này đó thì mình nghĩ là sau này như mình đã đề cập từ tuần trước đó là lúc đó mình có nói với anh em á là mình nghĩ rằng là trong tương lai cũng sẽ có nhiều cái tổ chức họ bắt đầu họ họ bị phanh phui ra họ bắt đầu họ bị một cái lỗ hổng thanh khoản mà FTX đã để lại rồi và họ đã bắt đầu họ công bố với cộng đồng và dần dần nó giống như một cái chuỗi domino bắt đầu đổ sập dần vậy đó anh em và giờ trong tuần này chúng ta đã có những cái tổ chức này đây thì ờ, cái điều mà mình quan ngại hơn vào cái lúc này đó chính là cái Genesis Trading này thì dành cho anh em nào chưa biết á thì Genesis Trading là một cái công ty con của DC Group đó và DC Group á, là một, cũng là một cái công ty mẹ rất là lớn một cái quỹ đầu tư rất là lớn về crypto do Barry Silver làm CEO anh em và cái DC cái DCG cái DCG Group này á nếu mà nói ra thì chắc anh em vẫn còn khá khá là lạ lẫm nhưng mà nếu mình nói tới rescale thì chắc anh em sẽ biết tại vì rescale là quỹ đầu tư tiền mã hóa dường như là lớn nhất ở thị trường đó thì rescale chính là công ty con của DCG Group và cái tờ báo về crypto á, mà anh em cũng à, anh em nào làm tiếng Anh mà mình hay đọc thì đó là cái tờ báo của Coindex cũng do chính rescale và và DCG đứng đằng sau luôn Vậy thì nếu bây giờ Genesis Trading tạm ngưng rút tiền và gặp một cái lỗ hổng thanh khoản về Ờ, sau khi chịu thiệt hại về FTX thì liệu DCG và Rescale có bị gì hay không thì đó vẫn là một cái câu chuyện mà mình khá là băn khoăn tại vì nếu mà DCG cùng với Rescale mà bị mình hệ gì thì đó sẽ là một cái cú cú nổ tiếp theo và mình cho rằng cũng sẽ rất là lớn để tác động tới tới thị trường vào ngay tại thời điểm này luôn rồi và cái để cho cái tình trạng này nó càng nó, nó ngày càng tồi tệ hơn thì anh em hãy nhìn một cái nhận định của tân CEO của sàn FTX anh em đó chính là ông John Ray 3 thì ông này đó là một cái CEO đã thay thế cho Sam thì ông này á, khi mà ông nhìn vào cái thực trạng của sàn FTX á, thì ông đã phải thốt lên rằng là vào tối ngày hôm qua thì ông đã nói rằng là sao thì ở đây mình trích nguyên văn nhận định của tân CEO của FTX á, thì ông nói rằng là trong sự nghiệp của ông thì ông chưa từng chứng kiến một sự thất bại hoàn toàn nào trong việc quản lý doanh nghiệp và thiếu hụt các thông tin tài chính đáng tin cậy đến như vậy tức là sao tức là cái trường hợp của FTX á, nó đang rất là tệ và nó tệ nhất trong cái cuộc đời sự nghiệp của ông John này ha anh em và ông còn bổ sung thêm rằng đó là từ việc xâm phạm tính toàn vẹn của hệ thống và lộ hỏng giám sát pháp lý đó cho đến việc tập trung quyền kiểm soát vào tay một nhóm nhỏ dân sự thiếu kinh nghiệm có thể là có ý đồ xấu và tình hình hiện tại của công ty là chưa từng có tiền lợi trong quá khứ tức là bằng cái kinh nghiệm bằng cái kinh nghiệm vốn có và một cái bề dày kinh nghiệm trong cái uh, sự nghiệp của ông đó là là chuyên là chuyên giải quyết những cái vụ phá sản để sau rồi đó uh, ông khôi phục lại tiền cho người dùng đó thì cái trường hợp này là FTX khi mà ông ngồi vào ghế này thì ông cảm thấy đây, đây, đây là một cái trường hợp mà tệ nhất trong cuộc đời sự nghiệp của ông thì được cũng đủ để anh em hiểu là FTX cái sự khủng khiếp và cái hậu quả của nó để lại là ra sao đối, đối với thị trường bởi vậy anh em thấy rằng là dù trong tuần qua chúng ta có những cái tin tức CPI uh, ờ, thấp hơn cái dự đoán của Fed hoặc là chúng ta có những cái chỉ số thất nghiệp cũng cũng tương đối tốt tức là những cái tin tức vĩ mô của Mỹ cũng tương đối tốt và vào tuần trước anh em cũng thấy rằng là thị trường chứng khoán Mỹ đúng không khi mà chúng ta có Nasdaq chúng ta có uh, S&P 500 tăng một ngày tăng tới 5-6% đó và đồng đô la cũng thủng đáy thủng 110 rồi thủng 106 luôn nhưng mà thị trường crypto của chúng ta vẫn không thể nào bật tăng nổi đó thì cũng đủ cho chúng ta hình dung hiểu được rằng là thị trường bây giờ đang rất đang, đang khá là khó khăn như thế nào và cũng đủ để anh em cảm nhận rằng á, là BTC cùng với nguyên cái thị trường crypto của chúng ta bây giờ đang cạn thanh khoản đến đến đến mức nào đó khi mà chứng tăng DXY đồng đô la giảm mà thị trường của chúng chúng ta vẫn cứ lẹt đẹt như vậy thì đó là cái hậu quả mình cho là rằng là tạm thời thôi đối với cái trường hợp của FTX phá sản như thế này ha rồi cái đó chỉ là một cái mục thứ nhất mà mình muốn đưa cho đến cho anh em à mình còn bổ sung cho anh em nữa thì ờ, thông qua cái vấn đề hồi nãy mình vừa nói cho anh em về các sàn có nguy cơ sập hay sau đó thì ờ, và gặp nhiều cái vấn đề hệ lụy sau đó thì chắc chắn là các nhà nhà đầu tư chúng ta vẫn sẽ phải có một chút run sợ đúng không? Tại vì ngay cả mình khi mà bây giờ mình để tiền trên Binance mình trade thì mình cũng cảm thấy rằng là lỡ Binance của mình hệ gì thì sao? Thì ờ, cũng như tuần trước thôi mình ờ, đã đề cập cho anh em á rằng là những cái sàn họ sẽ bắt đầu họ đưa ra những cái những cái thông tin những cái báo cáo kiểm chứng tài sản của người dùng do họ nắm giữ như thế nào để cho nó minh bạch cho người dùng thì ờ, cái phong trào được khởi xướng bởi bởi CZ của sàn Binance thì uh, ngay ở đây thì mình cũng xin gửi anh em đến là anh em hãy lên hãy lên một cái trang web thống kê và tổng hợp dữ liệu của crypto ha đó chính là CoinGecko thì anh em vào cái mục exchange này nè anh em vào crypto exchange thì ở đây đó là CoinGecko đó là họ đã để họ đã bổ sung thêm một cái mục tức là về cái research data này tức là những cái sàn nào mà họ đã cập nhật những cái bằng chứng về tiền gửi của người dùng đó tức là họ minh bạch về cái, về cái tài sản của người dùng để trên sàn của họ thì ở đây CoinGecko họ đã cập nhật rồi thì cái chữ ờ, available ở đây tức là những cái sàn nào mà họ đã cập nhật về cái vấn đề này thì nó sẽ có cái chữ available này đó còn sàn nào chưa cập nhật thì họ sẽ để những cái chữ unavailable này thì ờ, những cái sàn mà họ đã cập nhật rồi thì anh em có thể tự tin để mà mình giao dịch trên những cái sàn này tức là mình tự tin nhưng mà mình cũng đừng có nên quá tin vào những cái sàn tập trung bây giờ tại vì trong cái bối cảnh hiện tại nó khá là hỗn loạn và mình vẫn khuyên anh em rằng là nếu mà chúng ta có tài sản thì chúng ta hãy nên phân bổ hợp lý một cái tài sản để chúng ta trade thôi còn tài sản mà chúng ta nắm giữ dài hạn thì chúng ta nên rút về vĩ lạnh anh em ha đó thì ở đây để cho anh em có thể dễ, dễ dàng quan sát được là những cái sàn nào họ đã công bố những cái báo những cái báo cáo những cái kiểm chứng của họ về lượng tài sản của người dùng để trên sàn đó thì anh em vào CoinGecko anh em vào cái mục này và anh em xem ở đây anh em click vào từng sàn thì nó sẽ có ở đây ha rồi và cái điểm tiếp theo mà mình muốn cái mục tiếp theo mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em đó nó cũng khá là quan trọng mà mình thấy là rằng là có lẽ do chúng ta đã bị quá cuốn vào FTX nên là nên là chúng ta quên mất cái vấn đề này đó là khi mà BTC bị một cái cú lao dốc khá là kinh khủng từ FTX á thì chúng ta đã có một cái biến số khác đó chính là về thợ đào thì ờ, trên màn hình của mình đây thì anh em có thể thấy được rằng là chúng ta đã có một cái biểu đồ tức là về cái miner net position chain tức là về cái vị thế của các thợ đào bây giờ như thế nào thì ở đây á, những cái biểu đồ đỏ này tức là họ đang có một cái xu hướng là họ thay đổi vị thế đồng của họ là họ bán ra họ không còn nắm giữ nữa thì ở đây chúng ta đã xuất hiện những cái cây đỏ khá là khá là dài ngay khi FTX cái sự kiện FTX nổ ra thì cái đây là một cái biểu hiện xấu đối với toàn bộ thị trường chung luôn tại vì sao tại vì cũng như nhiều cái video mà mình đã đề cập cho anh em về cái vấn đề miner này rồi là đối với mình thì một cái khi mà thợ đào họ bắt đầu họ chuyển biến tâm lý xấu thì đó là một trường hợp rất là tiêu cực đối với thị trường tại vì họ được xem như là một cái phòng tuyến cuối cùng để có thể giữ giá Bitcoin ngay khi mà giá Bitcoin liên tục lao, lao dốc như vậy tại vì thợ đào cái công việc của họ là công việc kinh doanh chứ không phải là giống như những cái người holder như chúng ta chúng ta mua rồi chúng ta để đó tại vì họ đào ra thì họ đào một cái số lượng bitcoin rất là lớn họ bỏ rất nhiều chi phí để họ đào thì đó được xem như là công việc kinh doanh của họ và chưa tính tới cả những cái công ty mà họ đã được niêm yết trên sàn chứng khoán nữa thì cái mã cổ phiếu của họ cũng sẽ tương quan với giá của bitcoin đó và họ sẽ phải vay rất là nhiều để họ đầu tư vào những cái dàn máy đào của họ đúng không đó và nếu giá Bitcoin cứ liên tục như thế này thì bắt buộc họ phải xả Bitcoin ra để họ cân đối lại cái công việc kinh doanh của họ nên vì vậy mình cho rằng khi mà thợ đào họ đã bắt đầu họ có những cái chuyển biến xấu thì đó là một cái vấn đề rất rất là tiêu cực đối với thị trường mình đã nhắc đi nhắc lại hòa chúng ta đã có những cái uh, những cái sự việc ở trong quá khứ rồi như là chúng ta có tháng 3 năm 2020 khi mà đại dịch Covid ập vào thì lúc đó anh em thấy rằng là thợ đào họ trang trải không nổi nữa và lúc đó là BTC đã bị xả về 3k và sau đó khi mà Trung Quốc cấm thợ đào thì thợ đào họ họ chưa có từ bỏ đào Bitcoin đâu họ chỉ dịch chuyển những cái dàn máy của họ từ Trung Quốc ra nước ngoài thôi mà BTC đã bị xả từ một cái đỉnh gọi là 64k về tầm 30k đó thì ngay tại vào thời điểm này khi mà chúng ta đã có một cái cơn chấn động của FTX cộng với việc BTC liên tục bị lao dốc như vậy thì thợ đào khi mà họ xả vào lúc này nữa thì mình chưa hình dung ra được là cái đáy của Bitcoin nó sẽ như thế nào nếu mà chúng ta đối chiếu lại với từng cái dữ liệu khớp trong quá khứ ha anh em đó và cái biểu đồ thứ hai mà mình muốn cho anh em thấy nó tương quan với cái biểu đồ hồi nãy đó chính là về cái số dư của thợ đào số dư trong ví của thợ đào thì anh em thấy chúng ta đã có một cái con đường tích lũy khá là đẹp của thợ đào khi mà uh, bắt đầu từ năm nay nè vào tháng 7 tháng 10 đó nó kéo dài từ năm ngoái luôn chứ từ năm ngoái luôn thợ đạp đã liên tục tích lũy mặc dù họ có những cái thời điểm họ vẫn xả ra nhưng mà anh em thấy đây đây cái bữa cái đường màu vàng này tức là ngay khi cái sự kiện FTX nổ ra đó thì tất cả Bitcoin trong ví của thợ đào đã lao dốc xuống tức là nó cắm xuống như thế này là sao tức là ví Bitcoin giữ Bitcoin của họ đã tức là cái số Bitcoin giữ trong ví của họ đã không còn nữa và khi mà họ không giữ nữa thì họ đem làm gì tức là họ đem đi bán đúng không thì cái biểu đồ này nó nó là một cái biểu đồ tương quan với cái vị thế cái sự thay đổi vị thế ròng của họ hồi nãy thôi rồi và tiếp theo nữa chúng ta đã có một cái biểu đồ của CryptoQuant thì ở đây đó là CryptoQuant đã phân tích cũng khá là chi tiết rằng là sao rằng là hiện tại đó đã có rất nhiều những cái công ty khai thác Bitcoin được niêm yết trên sàn Nasdaq không thể nào trả nợ của họ tức là sao tức là họ nó nó lại đồng nghĩa với cái việc hồi nãy mình vừa đề cập tức là sao tức là những cái công ty mà họ niêm yết trên sàn chứng khoán đó thì họ không phải là họ đầu tư vào cái thiết bị khai thác của họ là họ cầm tiền mặt không mà họ sẽ đi họ mượn họ vay từ những cái bên khác để họ có thể mà mua những cái dàn máy đào họ đầu tư vào để họ đào bitcoin nhưng mà bây giờ đó thì giá bitcoin lại lao dốc như vậy đúng không và họ đang dần mất khả năng trả những cái nợ mà họ đã vay để họ mua cái dàn máy đó thì cái việc bây giờ để họ có thể mà cân đo đong đếm lại giữa cái chi phí họ bỏ ra chi phí nợ và chi phí kinh doanh hoạt động trong tương lai nữa thì bắt buộc họ phải bán BTC và ở đây đó CryptoQuant á, đã đưa cho chúng ta một cái biểu đồ là sao một cái biểu đồ là số lượng BTC được đẩy lên sàn bởi các thợ đào đang rất là cao thì đây cũng là một cái dấu hiệu xấu cho chúng ta thấy được rằng là à, thợ đào bây giờ có lẽ là họ đang thực sự run sợ rồi anh em ha. À, và tiếp theo nữa à, một cái nhà phân tích khác của đó chính là Charles Edward thì ông nói rằng là sao ông nói rằng là cái những cái thợ đào Bitcoin bây giờ đó thì họ đang ở trong một cái nỗi đau một cái nỗi đau, một cái cơn sợ hãi tột độ trong vòng 5 năm trở lại đây. Tức là sao? Tức là đây là năm 2022 và chúng ta trở về 5 năm trước là năm 2017. Thì kéo dài từ năm 2017 tới năm 2022, ngay tại thời điểm này thì đây là lúc mà thợ đào đang cảm thấy là họ bị đau đớn nhiều nhất họ bị tổn thương nhiều nhất và họ đang tạo ra cái áp lực bán bit nhiều nhất luôn đó nó còn nhiều hơn cả nếu mà theo cái dữ liệu này thì nó còn nhiều anh em hãy thấy nó còn nhiều hơn cả vào tháng 3 năm 2020 đại dịch đại dịch Covid mình vừa đề cập và nó còn nhiều hơn cả tháng 5 năm 2021 khi mà Trung Quốc bắt đầu đàn áp toàn bộ những thợ đào ra khỏi quốc gia của họ không cho họ đào nữa thì cái áp lực bán của thợ đào và cái nỗi sợ hãi của họ bây giờ đó nó còn lớn hơn cả hai cái năm vừa rồi cơ anh em đó và đây chỉ là những cái biểu đồ cho chúng ta thấy được rằng là tình hình thợ đào bây giờ đang cực kỳ tồi tệ tồi tệ hơn cả 2020 và tồi tệ hơn cả 2021 nhưng mà diễn biến giá của BTC thì giờ chúng ta thấy rằng là cứ giao dịch 16 17 vậy nên mình mới đang rất là hoang mang và riêng cả bản thân mình cũng vậy là mình không biết BTC sẽ gãy bất kỳ lúc nào vào trong thời điểm này hả anh em rồi và theo sau đó thì hồi nãy á, khi mà crypto khoan á, đưa cho anh em rằng là những những cái công ty họ không thể trả nợ họ đang bị lâm vào một cái đường cùng như vậy thì chúng ta cũng đã có những cái minh chứng đây thì ở đây á, là một cái công ty Core Scientific thì đây là một cái ông trùm khai thác về Bitcoin nếu mà anh em thường xuyên theo dõi mình á mình có chiếu cho anh em một cái bảng là Bitcoin Treasury đó thì nó thống kê những cái công ty mà đang nắm giữ Bitcoin thì Core Scientific là một trong những công ty đào lớn nhất tại thị trường hiện nay thì đã tuyên bố là đang trên bờ vực vỡ nợ rồi và cái tài liệu này đó được Diane Claire đã chia sẻ luôn là ông nói là sao ông nói rằng là Bitcoin Core Scientific đang gặp một cái tình trạng tài chính khá là nghiêm trọng và vô cùng khủng hoảng và cái điều này đó đã được nộp lên ủy ban chứng khoán ủy, ủy ban chứng khoán và giao dịch của Hoa Kỳ vào ngày 26 tháng 10 và Core Scientific á, trong cái lá đơn nộp lên SEC á, thì Core Scientific có báo cáo rằng á, là hiện tại cái nguồn tiền mặt của tổ chức sẽ bị cạn kiệt vào cuối năm 2022 đó vậy thì bây giờ một cái một cái gia đình đơn giản thôi bây giờ họ thiếu tiền mặt họ lâm vào khủng hoảng thì bắt buộc họ phải bán cái bit họ đang nắm giữ ra thị trường và việc mà thợ đào bán bit thì đó là một điều dĩ nhiên là tệ hại rồi tại vì họ nắm giữ rất nhiều bit anh em đó anh em cứ tính đi cứ mỗi quý họ sẽ báo cáo cái số lượng bit họ sản xuất ra họ đào ra được thì họ cứ nắm giữ nắm giữ như vậy và tới một thời điểm bây giờ họ không chịu nổi nữa họ sẽ bán ra để mà họ cứu sống công ty của họ thì cái điều này nó vô tình chung nó tạo ra một cái áp lực bán rất là lớn lên bit và cộng với những cái sức nén hiện tại những cái hậu quả hiện tại mà FTX để lại nữa thì đó là một cái viễn cảnh mà mình cho rằng là anh em phải cực kỳ cẩn trọng vào trong cái giai đoạn này luôn à, và tiếp theo nữa Core, Core Scientific thì chúng ta có một công ty khai thác nổi tiếng khác đó chính là Irish Energy cũng đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ và đang trên đà khủng hoảng thanh khoản là cũng tương tự với cái nguyên nhân của Core Scientific luôn tức là họ cũng đi vay mượn rồi họ đào nhưng mà bây giờ khi mà mọi thứ nó đổ vỡ một cách quá là nhanh quá là nhanh chóng như vậy thì họ cũng buộc phải lâm vào cái tình cảnh phá sản mà thôi rồi và tiếp theo nữa thì đây là một cái thông tin khá là hay mà mình đã tìm được trên Twitter đó chính là sao đó chính là uh, nhiều anh em á cho rằng là ở đáy của BTC hiện tại bây giờ có thể là uh, 10k 13k hoặc thậm chí là 14k chẳng hạn nếu mà có sụt giảm về những cái mức đó thì đó đó đã là đáy của BTC rồi và nhưng mà mình lại không nghĩ như vậy khi mình đọc được cái thông tin từ một cái thuyết như thế này từ một cái người dùng thì à, anh này đó anh có nói rằng á, nó liên quan tới vấn đề thợ đào anh này anh có nói rằng á, là rất nhiều người bạn của ảnh đã hỏi anh là ủa nếu mà bitcoin cứ tiếp tục giảm như vậy vậy thì những cái thợ đào họ có chịu nổi hay không đó thì anh này anh trả lời rằng á thì vào năm 2018 đó thì ngay tại những cái thời điểm mà nó tương quan như thế này đó thì những cái thợ đào đó họ đã tắt những cái máy của họ họ không có khai thác nữa và đó và và họ đã không có được một cái lợi nhuận nào cả hoặc thậm chí là rất ít lợi nhuận khi mà cái việc mà uh, cái cost này nè anh em tức là cái chi phí họ bỏ ra là không phải không bao đô cho một kilowatt khai thác thì nó chẳng mang lại một cái giá trị gì khi mà họ đào ra một bitcoin cả tức là họ đào ra một bitcoin nhưng mà cái bitcoin đó đó lại không mang lại cho họ lợi nhuận bằng cái số tiền họ bỏ ra để họ khai thác ha thì đó là vào, là vào năm 2018 nhưng mà tại thời điểm này đó thì anh này anh nói là tại thời điểm này mặc dù tình hình tồi tệ như vậy giá BTC đây dao động ở 16 17k như vậy nhưng mà vẫn có một số thợ đào họ vẫn đang có những cái lợi nhuận nhất định vậy thì vậy thì nếu so ra giữa cái năm này giữa thời điểm này và thời điểm 2018 thì chúng ta tình hình thợ đào nó vẫn chưa là quá là tồi tệ nên vì thế anh đã đưa ra một cái phép tính bằng những cái, bằng những công công cụ tính như sau là nếu mà để cho thợ đào lâm vào cái cảnh khốn cùng mà không có thể nào mà khai thác có lợi nhuận được nữa thì nó sẽ rơi vào uh, 0,06 đô cho 1 kW và từ đó là ở đây thì nó sẽ có một những cái độ khó và những cái hash rate tính toán cái công cụ tính toán trên cái trang web này và anh đưa ra một cái mức rằng là để cho thợ đào lâm vào đường cùng thì giá BTC sẽ phải rơi tầm 9.000 tới 10.000 đô tức là sao tức là khi mà BTC rơi vào tầm 9.000 tới 10.000 đô thì thợ đào sẽ tương tự như một cái tình trạng vào năm 2018 thì đó mới là đáy của BTC và khi mình đọc cái thông tin này mình thấy dường như nó có một cái sự tương quan nhất định khi mà hồi nãy mình có chia sẻ với anh em là chúng ta chỉ mới có Core Scientific, chúng ta chỉ mới có Iris e- e- Energy và còn những roundup blockchain, còn những Bitfarm và đặc biệt là Marathon Digital nữa thì họ vẫn chưa có một cái động tĩnh gì để báo cáo rằng là họ đang gặp một cái khó khăn nên vì thế mình vẫn còn nghĩ rằng là sẽ còn rất nhiều những cái ông lớn khai, khai thác khác vẫn còn trụ nổi vào cái thời điểm này vậy thì nếu mà BTC sụt về 13k 14k là giảm hai là giảm hai ba k từ cái mức đang dao động ở hiện tại là 16 17 đi thì có lẽ họ vẫn còn trụ nổi nhưng mà nếu mà sụt về 9 tới 10 nghìn á thì dường như là những cái công ty những những cái thợ đào đó họ vẫn sẽ không trụ nổi và đó sẽ có thể là đáy của Bitcoin nó hoàn toàn trùng khớp với những cái lập luận mà anh này đưa ra vào năm 2018 khi mà khi mà chỉ với 0,03 đô trên 1 kW thì lúc đó là chẳng có một thợ đào nào có thể tồn tại nổi cả về thị trường của chúng ta là thế khi mà tất cả về mặt thợ đào về mặt nhà đầu tư hết tiền và những cái nhà giao dịch khác những cái quỹ cũng sập đổ luôn thì đó có lẽ mới chính là đáy của BTC đó vậy thì đây cũng đây cũng là một cái thông tin rất là đáng thú vị để cho anh em tham khảo chứ ở đây mình sẽ không có nói rằng là 9 tới 10 nghìn sẽ là sẽ là đáy của BTC nha anh em nhưng mà mình cảm thấy thông tin này nó cũng khá là hợp lý khi mà chúng ta so sánh về dữ liệu của các thợ đào và tình cảnh của họ ngay tại thời điểm hiện tại ha rồi và cái mục cuối cùng mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em chính là chúng ta hãy nhìn ra một cái bức tranh tổng quan về thị trường hiện tại đi đây tại sao mình lại để một cái biểu đồ là BTC DOM thì ở đây á mình muốn chia sẻ một cách thẳng thắn với anh em rằng đó là có phải được vừa rồi khi mà BTC leo lên một cái mốc gọi là 21.500 đô đúng không thì chúng ta đã thấy một cái mùa mình tạm gọi là một cái mùa anchor season mini mini anchor season khi mà BTC chỉ tăng khoảng là 1.000 2.000 giá thôi nhưng mà anh em đã thấy là altcoin bay tứ tung hết và ngay tại thời điểm hiện tại luôn khi mà BTC đang giảm về tầm mốc là 16 17.000 thì anh em cũng phải thẳng thắn với mình rằng là altcoin dường như là giảm không có nhiều đúng không thậm chí chúng ta thấy một số altcoin thậm chí còn có một những cái màn thể hiện vượt trội hơn BTC trước đây nữa chẳng hạn như là chẳng hạn như là Ethereum đó lúc mà BTC 16 17 nghìn lần đầu tiên ở cái sự kiện Luna thì Ethereum chỉ có giá là tầm khoảng từ 700 tới 800 đô thôi nhưng mà bây giờ ETH đang 1.200 và chúng ta cũng đã có những cái gương mặt khác như là CHZ nè đó nhận được một những cái động lực khá là mạnh từ World Cup chúng ta cũng đã có những cái những Polygon Matic đó hoặc là những cái dự án layer 2 khác thì cũng đã có những cái những cái diễn biến giá mà nó hoàn toàn tốt hơn đối với BTC trước đây đó để cho anh em dễ hiểu là cùng với một mức giá đó mà BTC sụp trước đây thì những cái đồng kho đó là nát bét luôn nhưng mà hiện tại thì những cái anh kho đó đã thậm chí có một cái mức giá cao hơn những cái cú sụp trước đây mặc dù mặc dù giá của BTC cũng tương quan với những cú sụp trước đây vậy rồi và cái điều này đó thì mình nhận ra rõ rằng là có lẽ rằng tình trạng của nhà đầu tư bây giờ họ đang cực kỳ giống như kiểu là cực kỳ đặt niềm tin nhiều hơn vào altcoin hơn BTC tại vì sao tại vì họ có một một cái niềm tin rằng là à nếu BTC giảm về cái mức này rồi mà altcoin vẫn giữ một cái mức giá đó vậy thì nếu mà BTC hồi phục trở lại thì những cái đồng altcoin đó sẽ bay tới mức nào nữa nhưng mà mình cho rằng đó là cái suy nghĩ mà chúng ta hãy nên uh, cẩn trọng nhiều hơn đó tại vì là mình chiếu ở đây là chiếu BTC DOM tại vì anh em thấy á cái mùa cái, ngay tại cái lúc mà mini altcoin season mình vừa đề cập thì BTC DOM đã thủng thủng từ 42 về 41 và 40 thậm chí có lúc là 39 luôn đó vậy thì sao vậy thì tức là ngay tại thời điểm đó cái dòng vốn từ BTC đã rải về Ancoin hết rồi đã chảy về Ancoin hết rồi và ở thời điểm hiện tại thì BTC DOM vẫn đang sideways chứ vẫn chưa thể nào phục hồi được nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào năm 2018 cũng là một cái năm downtrend khá là kinh khủng anh em đây anh em thấy BTC DOM đã giảm về cái mốc đáy cũng tương quan với bây giờ tầm khoảng 38 39 nhưng mà sau đó đó BTC Down đã lấy lại cái vị thế của mình và leo lên hẳn mốc gọi là 60 70 thì ở đây chúng ta hãy hình dung rằng là nếu mà BTC DOM đang ở cái mốc tại thời điểm này là 40 và Ancoin vẫn có thể trụ vững và nhà và nhà đầu tư của chúng ta đổ tiền vào Ancoin tại vì anh em đang tin tưởng về Ancoin mà nhưng mà khi mà nếu chúng ta giả, giả định một trường hợp BTC sẽ tiếp tục sideways và sẽ tiếp tục bị nén lại tiếp tục đà giảm của mình thì nếu lặp lại theo một cái câu, câu chuyện 2018 BTC DOM bật tăng lên trở lại thì lúc đó là một cái trường hợp quá là hoàn hảo để cho altcoin bị thanh lọc một cách khủng khiếp hơn nữa nên vì vậy anh em thấy rằng là chúng ta hãy nhìn vào những năm 2018, 2019 khi mà BTC DOM leo lên cao đến như vậy đúng không phục hồi trở lại lên mốc 60 70 và BTC cứ liên tục giảm như cứ liên tục giảm như thế và chúng ta hãy nhìn lại altcoin vào thời điểm đó rất ít altcoin tồn tại đến ngày hôm nay và quay trở lại được những cái mức giá mà những, mà những cái altcoin đó đã từng đạt được vậy thì xét tại thời điểm hiện tại chúng ta tiến đến năm 2023 chúng ta tiến đến năm 2024 là năm halving của Bitcoin thì nếu mà một lịch sử lặp lại BTC on hồi phục trở lại một cách mạnh mẽ hơn và BTC lại không tăng trưởng BTC vẫn cứ đi ngang và sideways và giảm thì altcoin những cái đồng altcoin anh em đầu tư ngay bây giờ thì đó sẽ là một cái sự sai sót rất là lớn mà anh em cũng nên nhìn lại ở quá khứ một tí để tránh lặp lại sai lầm những cái bức tranh ở trong quá khứ ha tại vì nếu mà BTC đông lên mà BTC vẫn cứ tiêu cực thì altcoin sẽ bị chia rất là nhiều lần đó nên vì thế là mặc dù chúng ta nhìn vào bức tranh chung nhưng bây giờ là anh Khôi có vẻ là khá là cứng và có vẻ là đã có những cái biểu hiện tốt hơn nhưng mình nghĩ rằng đó chỉ là một cái tảng băng nổi một cái tải băng nổi thôi còn cái phần chìm của nó vẫn là một cái điều rất là nguy hiểm ngay tại thời điểm này khi mà Bitcoin vẫn đang khá là bất ổn ha anh em rồi và đó là những cái thông tin mà mình muốn gửi đến cho anh em trong cái video lần này và cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình ha hẹn gặp anh em ở tuần sau bye bye